Xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Hộp thư truyền hình của Đài truyền hình Việt Nam. Một số vấn đề xung quanh việc thực thi luật trách nhiệm bồi thường của nhà nước là nội dung chính của chương trình Hộp thư truyền hình hôm nay. Phần nội dung chính đó sẽ đến sau ít phút nữa, còn bây giờ là phần điểm thư khán giả gửi về Đài truyền hình Việt Nam. Một em học sinh lớp 11 có nick rất dễ thương, Luna Papi 96 đã gửi cho hộp thư truyền hình một lá thư điện tử với nhiều trăn trở. Cháu đang là học sinh lớp 11 và cháu thực sự rất mơ hồ về trường đại học mà cháu muốn thi vào trong năm tới cháu biết để chọn trường, đầu tiên phải chọn ngành nghề mà mình yêu thích rồi mới đi tìm trường đại học. Nhưng cháu cũng chẳng hiểu sau này mình thích làm gì nữa. Thế là cháu cứ đi tìm xem mình thích làm gì, nhưng tới giờ vẫn chẳng tìm được gì cả. Sự thật hiện nay là khi nghe câu hỏi, sau này bạn định thi trường gì, liệu có bao nhiêu câu trả lời được đưa ra? Cháu không đủ khả năng để thống kê hết các câu trả lời, nhưng có một điều cháu có thể chắc chắn. Câu trả lời nhiều nhất sẽ là, tôi thực sự không biết sau này mình sẽ thi trường gì nữa, hay mấy câu trả lời đại loại như thế. Vậy thì tất cả mọi người, ai cũng có thể thấy hướng nghiệp là một hoạt động thực sự cần thiết hiện nay. Nó sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới tương lai của mỗi con người Việt Nam và hơn nữa sẽ ảnh hưởng tới vận mệnh đất nước trong tương lai. Nếu mỗi người không có định hướng rõ ràng cho tương lai của mình mà mơ hồ chạy theo thời đại, lao đầu vào học mấy trường đang hot, có thể một số ít có được niềm đam mê với ngành nghề mà mình đang học. Số còn lại không hề tìm được một chút cảm hứng nào vì ngay từ đầu họ đã chẳng yêu thích gì chuyên ngành mà họ đang học chỉ đơn giản là chạy theo mốt mà phá hỏng cả tương lai của mình. Và thế rồi tốt nghiệp đại học, những người nào thực sự giỏi thì có cơ hội tìm được việc làm, số còn lại thất nghiệp vì những ngành đang hot đó có quá nhiều người thi vào nên đã bão hòa. Họ có thể làm gì để kiếm sống? Trong khi ngành nghề hot trước đây dư thừa nguồn lao động thì những ngành nghề khác do không có nhiều sinh viên học nên thiếu lao động, rồi lại trở thành ngành hot, rồi lại thừa lao động. Cái vòng tròn luẩn quẩn ấy dường như khó bao giờ dừng lại. Cháu cũng biết Bộ Giáo dục đã tổ chức công tác hướng nghiệp cho học sinh nhưng cháu thấy chưa thực sự hiệu quả. Chính vì thế nên cháu mong ban biên tập Đài truyền hình Việt Nam sẽ tổ chức những chương trình hướng nghiệp và phát sóng trên đài truyền hình để mọi người có thể theo dõi. À, vâng, một lá thư đầy tâm huyết và trăn trở. Thư còn khá dài, nhưng có lẽ chỉ đọc trường đó thôi cũng đã thấy những gì mà em học sinh lớp 11 vừa rồi viết đã phản ánh đúng thực trạng lúng túng trong chọn trường, chọn nghề của các em trước ngưỡng cửa vào đời. Đúng là ngành giáo dục cũng đã có những hoạt động hướng nghiệp từ khi các em còn học trung học cơ sở, nhưng có lẽ kết quả còn rất hạn chế. Việc chọn trường, chọn nghề cho các em hầu như theo sự sắp xếp lựa chọn của cha mẹ. Nếu cha mẹ có tính đến năng khiếu của các em thì tốt, còn nếu cha mẹ chỉ định hướng con cái theo những tính toán của mình hoặc để cho các em tự chọn theo cảm tính, theo bạn bè thì quả thật sẽ rơi vào trường hợp học mà không có niềm say mê như em học sinh vừa rồi đã viết. Ờ, đọc thư em thì quả thật chúng tôi rất băn khoăn và chia sẻ với em. Đây là việc vô cùng quan trọng và cũng không hẳn chỉ là việc của ngành giáo dục và đào tạo, mà là việc của cả gia đình và xã hội. Bạn khán giả nào có sử dụng mạng xã hội Facebook có thể đọc trọn vẹn lá thư trên tại trang Facebook VTV của bạn. Xin nói thêm, cùng với địa chỉ thư điện tử hộp thư a.vtv.vn thì đây là trang Facebook được mở để đón nhận những ý kiến đóng góp của khán giả đối với các chương trình của Đài truyền Việt Nam. Chỉ sau khi đưa lá thư của em học sinh vừa rồi lên khoảng hơn một giờ, chúng tôi đã nhận được khá nhiều ý kiến, bình luận đồng tình với suy nghĩ của em và đều cho rằng đây là vấn đề đáng phải suy nghĩ, rằng nỗ lực cả đời không bằng lựa chọn đúng ban đầu và lá thư rất nên được chuyển tới những người có trách nhiệm. Thưa quý vị khán giả, tháng 6, Hộp thư truyền hình đã nhận được hơn 400 đơn thư của bạn xem truyền hình. Trong số đó, gần một nửa là những đơn thư có liên quan đến nhà đất. Điều đó cho thấy đây vẫn là lĩnh vực nóng nhất trong khiếu nại tố cáo. Tuy nhiên, con số này đã thấp hơn khá nhiều so với con số 70% đơn từ khiếu nại tố cáo có liên quan đến đất đai như thời gian trước đây. Những vấn đề cơ bản người dân khiếu nại nhiều vẫn là tình trạng bị thu hồi đất quá phạm vi quyết định thu hồi thực hiện dự án, nộp tiền mua nhiều năm mà chưa được nhận đất, bồi thường giải phóng mặt bằng sai hoặc chưa thỏa đáng, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sai hoặc cấp thiếu diện tích, và cuối cùng là tình trạng xây dựng công trình cao tầng gây lún nứt, thậm chí sập những ngôi nhà xung quanh. Tiếp đó là đơn thư thắc mắc khiếu nại về chế độ chính sách, số này chiếm hơn 12%. Ngoài ra, các lĩnh vực khác như thi hành án, môi trường, văn hóa giáo dục và thư góp ý cho Đài truyền hình Việt Nam chiếm số lượng không nhiều. Tất cả những đơn thư đủ điều kiện và có cơ sở, hộp thư truyền hình đã chuyển tới các cơ quan chức năng có liên quan để xem xét giải quyết. Một số trường hợp điển hình đã được các phóng viên lựa chọn để tìm hiểu, phản ánh trong chương trình. Thưa quý vị và các bạn, vô phúc đáo tụng đình. Đây là câu nói dân gian đã chuyển khẩu từ bao năm nay khi nói về những vất vả khổ ải mà người dân phải gánh chịu khi dính dáng đến khiếu kiện. Điều này lại càng đúng nếu đối tượng khiếu kiện của người dân lại là chính quyền địa phương hay các cơ quan nhà nước. Chương trình hộp thư truyền hình hôm nay sẽ bàn về một số bất cập trong quy định của luật trách nhiệm bồi thường của nhà nước với sự tham gia của luật sư Phạm Thanh Sơn, trưởng văn phòng luật sư Nam Hà Nội. Xin cảm ơn luật sư đã tham gia chương trình. Trước hết, mời luật sư và quý vị khán giả cùng theo dõi những thông tin chúng tôi ghi nhận được tại buổi sơ kết 3 năm thực hiện luật trách nhiệm bồi thường của nhà nước vừa được Bộ Tư pháp tổ chức. Tại buổi sơ kết, những con số đưa ra không khỏi khiến nhiều người băn khoăn. Tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2012, cả nước mới thụ lý 182 vụ việc yêu cầu bồi thường thiệt hại, đã giải quyết 137 vụ việc, chi trả bồi thường hơn 23 tỷ đồng. Trong đó, lĩnh vực quản lý hành chính thụ lý 56 yêu cầu bồi thường đã giải quyết 41 vụ việc. Lĩnh vực thi hành án dân sự thụ lý 27 vụ việc đã giải quyết 11 vụ việc. Lĩnh vực tố tụng thụ lý 99 vụ đã giải quyết 85 vụ. Cũng theo báo cáo trong buổi sơ kết, suốt 3 năm qua, có đến 37 trên 63 tỉnh thành trên cả nước chưa thụ lý được yêu cầu bồi thường nào, kể cả những điểm nóng như Hà Nội, Hải Phòng, Bình Dương. Cho dù lượng đơn thư khiếu nại tố cáo hàng năm vẫn tăng cao, những con số trên đã phần nào thể hiện những bất cập đáng lo ngại trong việc thực hiện trách nhiệm bồi thường của các cơ quan nhà nước hiện nay và điều này cũng đã được các đại biểu chỉ rõ nguyên nhân. Tôi cho rằng cái rào cản thứ nhất là cái điều kiện hay nói cách khác là gì cái cái chìa khóa để tạo điều kiện cho người bị thiệt hại do hành vi của công chức gây ra trong quá trình thi hành công vụ thì cái đó chính là cái điều kiện đầu tiên mà do luật quy định đó là cái quyết định xác định việc làm của công chức nhà nước là trái pháp luật đây là cái tôi cho là cái chìa khóa rất quan trọng mà nếu mà không mở được ra thì không thể thực hiện được các trình tự khác vậy thì điều này tôi cho rằng là nếu sửa đổi bổ sung thì đó là điểm trọng tâm cần phải tập trung để xem xét sửa đổi làm sao để xóa bỏ cái rào cản này vấn đề thứ hai liên quan đến nội dung thì tôi cho rằng hiện nay vẫn đang có cái nhận thức chưa chuẩn mực về cái trách nhiệm bồi thường của nhà nước trong các cán bộ công chức có trách nhiệm giải quyết cho nên có hiện tượng là đùn đẩy và nhận thức chưa rõ cho nên là luôn luôn có cái xu hướng là làm sao tìm mọi cách để giảm thiểu cái trách nhiệm bồi thường điều này là điều đã gây thiệt hại và gây khó khăn kéo dài thời gian giải quyết cho những người bị thiệt hại và điều đó dẫn đến tình trạng là gì nó thể hiện đúng là cái sự mất bình đẳng giữa người bị bồi tức là người bị thiệt hại được bồi thường với cái người có nghĩa vụ bồi thường nó là nhà nước và công dân thì cái điều này nó là điều bất bình đẳng Vâng, thưa quý vị và các bạn, đùn đẩy, né tránh, gây khó khăn, kéo dài luôn là những hành vi mà người dân gặp phải khi yêu cầu được bồi thường. Vụ việc mà chúng tôi sẽ nêu sau đây thực sự là một việc rất hy hữu. Sai sót rõ ràng nhưng đã 3 năm nay người dân vẫn loay hoay không biết làm thế nào cho dù họ có cả sự giúp đỡ của luật sư. Đã hơn 3 năm nay, ông Vũ Đình Công ở 18 trên 183 cầu đất quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng liên tục có mặt tại văn phòng luật sư để nhờ tư vấn, hỗ trợ trong việc yêu cầu Ủy ban nhân dân phường cắt đi bồi thường thiệt hại cho ông trong việc Ủy ban nhân dân phường tổ chức thực hiện quyết định cưỡng chế vi phạm trật tự xây dựng. Cũng biết sự trần ai khi đi khiếu kiện bởi dân gian thường nói con kiến mà kiện củ khoai nhưng ông không thể không kiện bởi vụ việc của ông thật quá vô lý, vô lý đến mức khó tin. Khi cơ nghiệp cưỡng chế thì thì cái nhà ông Hoàng với cái nhà ông em vợ tôi ở bên cạnh thì ra quyết định cưỡng chế là cái nhà của ông ừ. cưỡng cưỡng chế nhà ông Lê Đức Hoàng và vâng. ừ. thì cái ra quyết định cưỡng chế là ngày mùng 5 tháng 2 năm 2010 là ra quyết định cưỡng chế nhà ông Hoàng thế mà rồi họ đến họ đập nhà tôi đập cái nhà ba tầng của anh vâng thì anh trước khi đập không có định đâu thì thế thế bây giờ nó mới xảy ra cái chuyện như thế bây giờ cái chuyện nó buồn cười là cái như mà chuyện lạ không ai tin được nhưng mà nó lại như thế thì tôi ra tôi phường nó hỏi tại sao công quyến quyết định cưỡng chế nhà nhà ông hoàng để lại cưỡng chế nhà tôi thế nhưng họ bảo là họ xác định cái nhà là nhà của ông hoàng thế sau đấy thì tôi làm đơn khiếu nại đến phường đấy họ cứ ngâm họ không giải quyết cứ đùn đẩy hết phường lên quận lên quận lên phường thì tôi không là khiếu nại không được thì à, tôi buộc tôi phải kiện ra tòa khiếu nại theo con đường hành chính lên các cấp trên không ai trả lời được sự tư vấn của luật sư Ông khởi kiện hành vi vi phạm ra tòa. Tòa thụ lý nhưng rồi hơn 2 năm nay, tòa vẫn ngâm kỹ hồ sơ của ông với lý do đợi xác minh. Khi ông lên hỏi nhiều lần quá thì tòa ra quyết định tạm đình chỉ để chờ ý kiến của các cơ quan chức năng. Bức xúc ngày càng tích tụ nhưng ông cũng thật sự không biết phải giải quyết ra sao và ngay cả luật sư thụ lý vụ việc cũng không thể ngờ cái trình tự này nó lại có thể kéo dài đến vậy. Khi mà chúng tôi tiếp nhận cái hồ sơ này thì chúng tôi cho rằng là đây là một cái vụ việc rất rõ về vấn đề nhầm lẫn vì à, ngay trong cái quy định nó thể hiện rõ và trong cái uh, thực thi thực tế thì nó lại có sự nhầm lẫn rất rõ ràng hai chủ thể khác nhau đúng trong quyết định thì trong quyết định thì uh, ghi là gì là nhà là nhà số 30 và chủ nhà là ông Lê Đức Hoàng thế nhưng đến lúc phá rỡ thì lại phá rỡ nhà số 32 và chủ nhà thì là ông Vũ Đình Công thì như vậy là nó nhầm lẫn cả về đối tượng và nhầm lẫn cả về chủ thể thế cho nên là xét về mặt về mặt pháp luật mà nói thì đây rõ ràng là một cái vụ việc mà nó có dấu hiệu của sự nhầm lẫn rất là rõ thế cho nên chúng tôi cho rằng là xét về mặt luật thì nó không khó để thực thi nhưng xét mặt thực tế thì hiện nay đang gặp những cái khó khăn vướng mắc như vậy Cái trang ở đây là do vì họ sợ phải bồi thường nên họ đang cố tìm cách họ là tránh ở đây thì ờ, bản thân tôi thì tôi cũng cho rằng là cũng không dám đưa ra cũng không dám đưa ra bất kỳ một cái kết luận nào vì lý do vì sao thế nhưng mà ở đây tôi chỉ có thể thấy một cái hiện trạng đấy là hầu khắp tất cả các cái vụ mà liên quan tới khởi kiện hành chính ờ, thì nó đều có cái sự kéo dài đều có cái sự khó khăn trong quá trình thực hiện bức xúc cái bây giờ cái nhà dưới thì tôi nhà của đất thì hiện nay thì tôi chỉ có hộ khẩu đấy thôi chứ còn khi mà đầy đủ các điều kiện để làm nhà tôi bán nhà với tiền với xây nhà này thì bây giờ tôi phá hết là tôi trắng tay mà hiện nay tôi cũng không có chỗ nào ở ổn định cả cứ đi thuê để ở linh tinh cho tôi rất bức xúc của chuyện này tôi lên lên lên, lên, lên tòa tôi dùng liên tục để xử lý thế rồi ra phường rồi tôi ấy các thứ thì phường thì tôi cũng muốn là thôi để thỏa thuận nó xong mình xây nhà nhưng mà thỏa thuận tức là hai bên và tòa cũng bảo thôi hai bên tự tự tự thỏa thuận với nhau để để, để giải quyết ừ. thế nhưng mà rồi chính quyền cũng mấy họ chỉ nói là bây giờ uh, tôi mà bắt đèn bồi thường thì phường không có tiền trả lời với cô đấy bảo thế không có tiền thì giải quyết nào để tôi muốn giải quyết để xây nhà thì mà cái tiền năng đấy sao nhưng mà chỉ nói thế nói cũng nói không đấy thôi cũng chẳng gặp cũng chẳng ấy chỉ nói lúc nào gặp đấy thôi tôi ra người ta theo tôi hiểu là cố tình họ cố tình uh, kéo dài cứ đò đưa đò đưa để để trốn trách nhiệm nhưng mà không trốn được nó như tiền những cái hẹn cái nọ hẹn kia thế thì tòa cũng lấy ấy như thế thì cũng bảo đi xác minh cái nọ xác minh kia xác minh đủ đường rồi đình chỉ vụ án để đi xác minh rồi khi mà đi xác minh xong có trả lời của tất cả các đến bây giờ là đầy đủ các thứ thì không có gì nữa và vẫn chúng tôi đang đang đang đang xem xét cái lý do ở đây thì tôi cho rằng là nó chưa có cái sự phối kết hợp một cách nhuần nhuyễn và có một cái sự hợp tác từ phía các cơ quan nhà nước bởi vì ở đây chúng ta nhận thấy rõ ràng là chủ thể bị khởi kiện là các cơ quan nhà nước mà chủ thể liên quan đến việc cung cấp thông tin để đòi lại cái quyền lợi cho công dân cũng là cơ quan nhà nước cho nên là việc mà chúng ta yêu cầu người ta hợp tác nhanh chóng trong việc cung cấp thông tin để mà bảo đảm quyền lợi của công dân thì cũng đồng nghĩa với việc là sẽ làm ảnh hưởng tới quyền và lợi ích hợp pháp của họ chính vì vậy cho nên là cái yêu cầu này cũng là một cái yêu cầu mà thực tế là gặp rất nhiều khó khăn thưa ông Sơn, có thể nhìn nhận vấn đề mấu chốt cản trở việc người dân yêu cầu bồi thường là quy định phải có văn bản xác định hành vi vi phạm của cơ quan cấp trên. Để khắc phục tình trạng này thì có ý kiến cho rằng người dân có thể kiện trực tiếp ra tòa. Vậy theo ông thì người dân có thể kiện ra tòa được hay không ạ? Vâng. À, trước khi trả lời câu hỏi này thì chúng ta à, hãy nhìn một cách thực trạng khách quan. Đây là một đạo luật tôi cho là rất tân tiến và các nước hiện đại bây giờ thì cái việc ban hành đạo luật này là điều cần thiết. Nó thể hiện sự quan tâm của nhà nước đến việc giám sát, tuân thủ, thực hiện của các cơ quan quản lý nhà nước và các cơ quan hành pháp ở bên dưới. Thế thì quay ngược trở lại việc uh, câu hỏi của hộp thư thì tôi cho rằng là ở đây chúng ta có thể nhìn thấy hai vấn đề. Một là chúng ta có thể không cần phải có cái văn bản xác nhận hành vi vi phạm để thực hiện ra tòa hay không hay là việc quy định cái việc là phải xác nhận về cái hành vi vi phạm của cơ quan cấp trên là một trong yếu tố cơ bản nhất để thực hiện tiến tiến trình tố tụng. Thế thì ở đây chúng ta có thể nhận thấy là nếu như trong trường hợp là bắt buộc cơ quan cấp trên phải có xác định về hành vi vi phạm để thực hiện tiến trình tố tụng thì tôi cho rằng đây là một hình thức dựa trên nguyên tắc là hành chính. Còn nếu đã là phán quyết để đưa ra tố tụng để mà thực hiện cái việc phân xử thì trong trường hợp này không cần thiết không nhất thiết phải cần đến việc là xác nhận về hành vi vi phạm của cơ quan cấp trên. Đó. Và theo quan điểm của tôi, chúng ta nên theo hướng là để cho người dân hoặc những người trực tiếp bị xâm hại có thể gặp gỡ, có thể trực tiếp thực hiện cái nghiệp vụ tố tụng tại tòa để mà bảo vệ quyền và lợi ích pháp của mình. À, thưa ông, theo tôi được biết thì hiện nay có những cấp tòa yêu cầu phải có giấy xác nhận hành vi vi phạm thì mới thụ lý. Tuy nhiên có những cấp tòa lại không. À, vậy theo ông thì tại sao lại có sự mâu thuẫn như vậy trong quy định của luật? Vâng, thật ra hiện nay bây giờ việc quy định cụ thể là bắt buộc phải có cái xác nhận hành vi vi phạm của cơ quan quản lý cấp trên đối với cái đối với cấp dưới làm thủ tục ban đầu hay là cái trách nhiệm khi thụ lý xong vụ án thì tòa án sẽ yêu cầu cơ quan cấp trên để xác nhận về cái việc là có cái hành vi vi phạm đã xảy ra. Thật ra hiện nay bây giờ thì cái việc là xác định hành vi vi phạm nó phải phụ thuộc vào các yếu tố cấu thành vi phạm mà chỉ căn cứ vào hồ sơ để mà xác định rằng là cơ quan ở dưới vi phạm thì câu chuyện đặt ra là cơ quan cấp trên đôi khi né tránh thậm chí đang dựa vào phán quyết của tòa thì mới có thể đưa ra các biện pháp để xử lý hành chính đối với các cá nhân hoặc các đơn vị ở bên dưới. Và chính bởi vậy thì luật không quy định cụ thể và không thống nhất là cụ thể hóa là việc phải có xác nhận thì mới thụ lý hay là việc khi tòa thụ lý xong thì tòa sẽ thực hiện cái việc là gọi các cơ quan quản lý nhà nước, cả cái cơ quan thực hiện hành vi vi phạm và cơ quan cấp trên đến để xác định về tính chất mức độ của vụ việc. Mà cũng chính bởi vì vậy nó chưa trở thành một cái công cụ hữu hiệu để mà tòa có thể xử lý. Và chính bởi vì thế hiện nay các cấp tòa đang thực hiện một cách tùy nghi. Quay trở lại với trường hợp của ông Vũ Đình Công ở Hải Phòng, Tòa Nhân dân quận Hải An đã thụ lý nhưng lại ra quyết định tạm đình chỉ cho đến nay đã gần một năm. À, luật sư có thể cho biết là những trường hợp như vậy thì tòa có thể đình chỉ trong bao lâu ạ? Vâng. À, thật ra các tòa bây giờ rất khéo léo về việc là tạm đình chỉ. Nếu đình chỉ thì tức là sẽ hoàn toàn dứt điểm vụ việc và sẽ không xử lý tiếp tục. Còn tạm đình chỉ thì theo hướng dẫn của Tòa Nhân dân tối cao, việc tạm đình chỉ là khi có các yếu tố để tòa dừng thời gian thi hành tố tụng và khi các yếu tố để tạm đình chỉ mất đi hoặc bổ sung hồ sơ giấy tờ hoàn thiện thì trong trường hợp này lại vẫn tiếp tục. Đây là một dạng chốt thời hạn tố tụng và vẫn có thể duy trì tiếp tục tại tố tụng khi các căn cứ tạm đình chỉ không còn. Đó, cho nên thật ra việc là quy định là cái việc tạm đình chỉ là bao nhiêu năm thì ở đây không có quy định. Cho nên việc tạm đình chỉ có thể là sau một tuần, có thể sau một tháng, nhưng cũng có thể là sau 10 năm. À, như vậy thì cái việc tạm đình chỉ này thì do cơ quan nào chịu trách nhiệm và có cơ quan nào đứng ra để kiểm tra và giám sát không? Vâng. Thật ra việc tạm đình chỉ là các căn cứ tòa nhận thấy là có các căn cứ để tạm đình chỉ. Việc cung cấp chứng cứ nó có rất nhiều cách để cung cấp chứng cứ. Các bên đương sự cung cấp chứng cứ và khi cái chứng cứ đó làm biến mất các cái căn cứ để tạm đình chỉ thì trong trường hợp này thì tòa án lại thụ lý lại hoặc chính sách pháp luật thay đổi các căn cứ tạm đình chỉ không được coi là các căn cứ pháp luật nữa thì trong trường hợp này cái việc quyết định tạm đình chỉ cũng có thể phải thay đổi thứ ba là trong quá trình giải quyết vụ án các bên thỏa thuận đàm phán và hòa giải được thì trong trường hợp này thì tòa án cũng nhận thấy rằng không còn các căn cứ cạn đình chỉ mà thậm chí là sẽ ra quyết định đình chỉ hoàn toàn cho nên là hiện nay bây giờ thì việc giám sát tuân thủ là việc trong hệ thống ngành dọc của tòa án. Còn việc cung cấp chứng cứ và bên cạnh đó là đòi hỏi quyền lợi của mình thì thuộc về các bên đương sự. Vâng, trường hợp của ông Công có lẽ cũng giống với trường hợp của ông Trương Bá Nhàn mà báo pháp luật thành phố Hồ Chí Minh đã đưa tin Ông bị khởi tố tạm giam từ đầu năm 2002 đến tháng 6 năm 2006 thì vụ án của ông được đình chỉ và từ đó đến nay ông liên tục có đơn đề nghị Viện Kiểm sát Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh bồi thường nhưng những gì ông nhận lại được chỉ là sự im lặng. Mới đây ông đã được cục bồi thường nhà nước Bộ Tư pháp khẳng định là vụ việc của ông phải được Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hồ Chí Minh bồi thường và cục sẽ có ý kiến về vụ việc này. À, thưa ông Sơn để tránh sự im lặng thì liệu ông Công có thể nhờ cục can thiệp như trường hợp của ông Nhàn hay không ạ? Theo quan điểm của tôi, việc can thiệp của các cơ quan nhà nước dựa trên nguyên tắc là có ý kiến khiếu nại của người dân thì đấy nó sẽ phụ thuộc vào chức năng nhiệm vụ của các cơ quan nhà nước. Việc tòa án thụ lý và xử lý thì theo luật quy định là tòa án vẫn cứ phải thực hiện. Do vậy là có sự can thiệp hay không có sự can thiệp thì trách nhiệm vẫn thuộc về tòa án. Cho nên là cục có thể có ý kiến nhưng cục không thể là người trực tiếp xử lý. Và theo quan điểm của tôi, để giải quyết được vấn đề này, để đảm bảo tính công bằng của xã hội, đảm bảo pháp chế sở chủ nghĩa, thì việc các cơ quan nhà nước lên tiếng để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người dân là điều đương nhiên và nên làm thì nó mới thể hiện được là cái tính khách quan minh bạch của xã hội dân chủ, công bằng, văn minh. Vâng, nói như vậy thì chẳng lẽ là vụ việc của ông Công thì sẽ rơi vào im lặng, thưa luật sư? Thật ra thì sẽ không im lặng. Vấn đề là ai sẽ là người nói và cơ quan trách nhiệm nào sẽ tiếp nhận những ý kiến đó để mà thực hiện xử lý đến cùng. Thì ở một số nước tiên tiến thì có một cơ quan tài phán riêng cho các vấn đề hoạt động tư pháp và bồi thường nhà nước. Ở Việt Nam chúng ta thì trong giai đoạn hiện nay các cơ quan tòa án hiện nay đang làm công việc chung mà không có các cơ quan chuyên trách để thực hiện việc phán quyết đối với các cơ quan quản lý nhà nước. Cũng có thể là do cái cái công việc nó phát sinh không nhiều nên không nhất thiết là phải có một cơ quan tài phán riêng nhưng mà đứng trên cái góc độ là để kiểm tra giám sát hoạt động tuân thủ thì theo quan điểm của tôi phải có các cơ quan tài phán riêng để thực hiện cái việc đưa ra cái nhận định thậm chí là phán quyết đối với các hành vi hành chính đối với các quyết định hành chính mà xâm phạm mà gây thiệt hại thực tế cho quyền và lợi ích hợp pháp của những người dân Vâng, như luật sư vừa nói thì hiện chưa có cơ quan tài phán. Vậy thì với những trường hợp như của ông Công và nhiều người khác để tránh sự im lặng của các cơ quan cũng như là ờ, đưa ra cái quyết định tạm đình chỉ thì ông có cái tư vấn như thế nào đối với những người dân như thế? Theo quan điểm của tôi thì cơ bản nhất đấy vẫn là việc tìm kiếm các cái chứng cứ để chấm dứt các cái điều kiện đình chỉ của vụ án. Thứ hai trong giai đoạn hiện nay người dân không biết trông cậy vào ai thì chỉ có các cơ quan ngôn luận, truyền hình, báo chí và đặc biệt là các vị lãnh đạo, những người có thẩm quyền trong việc đưa ra đường lối chính sách họ có thể tiếp cận được các nguồn thông tin này thì từ đó thì nó sẽ thay đổi đó theo quan điểm của tôi đây là một bài toán tổng thể và bản thân luật sư thì cũng chỉ tư vấn cho người dân dựa trên các quy định của pháp luật và bên cạnh đó thì không làm xấu đi tình hình an ninh chính trị tại địa phương. Nhưng thú thực có những vấn đề mà không nhờ các cơ quan ngôn luận thì người dân cũng không biết kêu ai. Vâng, như luật sư vừa nói thì có khá nhiều rào cản khi mà người dân bị thiệt hại muốn được bồi thường. Theo luật sư thì cần phải có những cái tháo gỡ như thế nào những cái rào cản này ạ? Việc mà các cơ quan nhà nước ban hành các quyết định hành chính, thực hiện các hành vi hành chính xâm phạm và sau một khoảng thời gian thì chính những cái người ban hành các quyết định hành chính chính những người thực hiện hành vi hành chính lại còn không hiện tại là không làm việc cho các cơ quan quản lý nhà nước nữa thậm chí các cấp lãnh đạo thì có sự điều chuyển luân chuyển chính bởi vậy những người cũ khi họ đã ra đi và những người mới họ tiếp tục công việc của họ tại các cái vị trí công tác mới thì việc họ xử lý đối với những cái người cũ là điều rất khó khăn thậm chí là cái người ban hành các quyết định thậm chí còn không còn nữa Thế thì trong trường hợp này để xác định cái tính chất, mức độ và thậm chí đối chiếu là điều rất khó. Để đảm bảo được tính khách quan, minh bạch thì bản chất câu chuyện không nằm tại việc nhận trách nhiệm hay không nhận trách nhiệm của các cơ quan nhà nước mà việc kiểm soát, tuân thủ và cái tính chịu trách nhiệm trong quy trình làm việc của các cơ quan nhà nước cần phải được rõ ràng. Như thế thì người dân mới không bị ảnh hưởng. Theo quan điểm của tôi thì luật rất chặt chẽ có rất nhiều các cái chế định được cụ thể hóa. Và đây là một đạo luật văn minh thể hiện quan điểm của Đảng và Nhà nước về việc là tính chịu trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước trong việc là thực hiện các nghiệp vụ của mình. Tuy nhiên là việc hướng dẫn để thực hiện cái đạo luật này thì cần phải cụ thể hóa từ việc xác định hành vi vi phạm, xác định văn bản quyết định hành chính vi phạm cho đến trình tự thủ tục thụ lý tại các cấp tòa án và bên cạnh đó thì trình tự thủ tục thụ lý của các cấp tòa án cần phải tách rời ra khỏi hoạt động quản lý của các cơ quan nhà nước. Tức là tòa thụ lý là chỉ cần có hành vi vi phạm thực tế, có quyết định vi phạm thực tế và tòa nhận trách nhiệm là xác minh. Bởi vì cung cấp chứng cứ là việc của các đương sự, còn việc xác minh là việc của tòa án. Thì trong trường hợp này không cần phải xác nhận của cơ quan quản lý nhà nước cấp trên đối với hành vi vi phạm của cấp dưới. Còn nếu như đã là tố tụng thì buộc phải tách rời khỏi quản lý nhà nước. Còn nếu như trong trường hợp mà tố tụng mà lại vẫn có cái xác nhận của cơ quan quản lý nhà nước thì trong trường hợp này cái hình thái cấu trúc liên quan đến cái việc là các cơ quan tiến hành tiến hành tố tụng của chúng ta nó sẽ có một số những điểm bất cập mà dẫn đến việc là tòa án rất e rè trong việc đưa ra phán quyết đối với các cơ quan quản lý nhà nước cung cấp đó, theo quan điểm của tôi như thế. Thưa quý vị và các bạn, cực chẳng đã người dân mới phải đi khiếu kiện. Những mất mát và thiệt hại của họ do các hành vi sai trái của các cán bộ gây ra là khó có thể đo đếm chính xác. Song cái họ cần là sự bình đẳng và pháp luật phải được tôn trọng. Thế nhưng, con đường mà họ phải đi luôn đầy nhọc nhằn và gian truân. Đến bao giờ người dân mới thực sự hết khó khăn và vất vả trong quá trình đi tìm công lý? Đây là câu hỏi mà rất nhiều người dân đã gửi đến chương trình.